rồi anh em ơi lại là vi tính một một sáu thao ăn căng đây rồi lời đầu tiên cho vị lãnh chào đến toàn thể các bác các anh và cô chú đã chạy được kênh thì hôm nay trở lại cái uh, kênh youtube của vị thì em muốn chia sẻ lại cho các bác và các anh em nào đã sử dụng qua máy bàn mà cái trình tình trạng anh em đã sử dụng qua, sử dụng qua máy bàn khi anh em khởi động giờ máy vẫn bình thường khi xài khoảng 5-10 phút sau thì lúc này cái máy của anh em bị đơ bị đứng bị chậm thậm chí lít con chuột không đi luôn đó hoặc anh em mở một ứng dụng gì đó nó cờ sận cờ sận sận đợi khoảng 5 à, 5 hoặc 10 phút sau thì cái mới vô được ứng dụng như Photoshop hay Corel và hoặc là AutoCAD đó thì anh em nào dướng phải tình trạng vị đã nêu trên thì anh em nên theo dõi clip này của vị đi coi thử anh em mình nào dướng phải vô những cái tình trạng nào thì anh em hãy khắc phục ngay hãy làm ngay lập tức điều thứ nhất là anh em coi cái thùng PC của anh em từ ngày mua tới bây giờ tới thời điểm hiện tại ha anh em đã đi vệ sinh thay keo nó lần nào chưa mà vệ sinh thay keo đây có nghĩa là gì có những anh em hiểu rồi thì thôi còn những anh em nào không biết thì mình sẽ nói luôn thì khi anh em đi vệ sinh thay keo thì người ta sẽ lúc này ta phải tháo một cái fan cái fan trên siêu cho nên có anh em ra nè tháo ra và người ta sẽ chích vào trong đây một lớp keo rồi keo này keo gọi là keo tản nhiệt cho siêu đó mà trong khoảng thời gian mà khá là dài một năm hoặc hai năm năm rưỡi gì đó anh em chưa đi vệ sinh hay keo nói thì có khả năng là nóng quá Sibu của anh em khi anh em mở một ứng dụng Photoshop Corel thì tốc độ của làm việc cái thằng Sibu này nó sẽ nhân đôi lên nó chạy lên mà nó sẽ nhân nó mạnh nó chạy mạnh nhanh lên để cho nó mở được ứng dụng của anh em mà khi mà khi mà nó quá trình nó chạy rồi nóng quá nó chịu không nổi đương nhiên cái máy của anh em thì đơ bị đứng rồi đó đó là trường hợp thứ nhất anh em coi thử coi mình đã bị sinh thai cây bao giờ chưa còn trường hợp thứ hai mà nếu đã, nếu đã anh em đã bị xin thay keo rồi thì anh em để lưu ý này cho vị trong quá trình mà anh em mở đi anh em mở mà cái thùng pc của anh em lên mà cái fan này của anh em coi thứ nó có quay không anh em coi thử có chạy không nha rồi nếu không chạy thì anh em nên để thay cái fan khác cho nó rồi trường hợp thứ ba trường hợp này rất là là là là là, là anh em mình hay bị rất là nhiều đó là cái ổ cứng thì trường hợp thứ ba này nè nếu anh em đã sử dụng những sử dụng những cái ổ cứng HDD như thế này thì anh em nên kiểm tra lại ổ cứng HDD của mình thì với một phần mềm vị để trên màn hình anh em có thể là lên trên mạng anh em search nó anh em tải về và cài ra anh em kiểm tra coi thử ổ cứng của anh em sức khỏe còn tốt không nếu sức khỏe tốt ok thì anh em đi cài win lại và nó sẽ hết còn nếu mà sức khỏe yếu thì anh em nên đi thay ổ cứng cho nó thì uh, thời buổi bây giờ này ổ cứng uh, À, HDD nè anh em đừng xài nữa mình đã chấp nhận bỏ tiền ra mua cạc card 1064 g rồi đã xài gam 8 8 g nữa rồi đó thì mình bỏ tiền ra mua thêm ổ à, SSD về mình gắn vô cho nó chạy mượt màng tí Thấy không cũng khá là dễ thôi thì nếu anh em nào đã dướng vô những cái cái, cái tình trạng mà bị nó nêu trên thì anh em mình hãy lập tức khắc phục nó ngay tại nhà coi thử coi mình đã dướng vô cái trường hợp nào bị đã nêu hồi nãy giờ những anh mình anh em mình chứ phải làm đi hết chứ chứ cái máy này khách hàng họ, họ ở nhà họ xài đó bị video bị đứng đó họ đưa đưa lại cho vị rồi bây giờ anh em nào muốn theo dõi clip này của vị và coi cái máy này nó bị cái gì thì anh em mình hãy ngồi đó hãy cùng đồng hành với vị vị sẽ cho anh em thấy rằng một điều cái máy này lý do tại sao nó bị đứng rồi vị mời tất cả các bác anh em theo dõi đoạn clip của quý vị rồi đây anh em ơi đây là cái máy của khách đây đó bây giờ vị sẽ cho anh em thấy hiểu rõ một vấn đề rồi bước bước đầu tiên là mình sẽ kiểm tra fan nè bây giờ lấy tay mình quay à. qua wow, trời nó dơ luôn anh em thấy không dơ cực kỳ dơ bên trong anh thấy không nó dơ cái này là lấy gì đâu mà nó nó nó chạy nó nó không ờ, nóng máy đơ đứng thấy không thôi bây giờ mình sẽ tháo cho anh em coi nha à bây giờ mình sẽ tháo ra đi vệ sinh hết luôn cho anh em coi nè chính kiểm tra từ bước cho anh em coi cái pha này nó cái quạt cái cái cam màn hình rồi kéo nó ra nhớ tháo màn hình ra nó có chốt gài anh em chốt gài nằm ở ờ, đây nè không anh em thấy cái tôi quý vị đưa vô đó đè nó vô rồi là cái cam màn hình lên ô cái càng là một không một không năm mươi anh em ơi chứ không phải là một không số không một không năm mươi à, một không năm mươi bốn ghi nha càng này mua có phong vũ nè không có chữ phong vũ luôn này mua còn tương nguyên tem nguyên hết nè acid găm minh nè ha càng này ngon nha rồi để qua một bên rồi tiếp tục thì à, vị sẽ tháo cái à, cái à, cái fan là mát cho anh em coi dưới đây chắc cũng khô keo hết nè rồi ơi nè anh em thấy không keo khô hết nè Đó, còn cái nào đó không rồi tiếp tục quỳ sẽ cho anh em coi một vấn đề nữa <coughs> dạ cứng đó à, khoan này đi đây anh em thấy rõ cái vấn đề nằm đây chưa cỏ này nè đó gì làm sao mà chịu nổi không thấy không dơ cái này nè đó nào mà nó chạy nổi rồi cái này mày má này phải đi vệ sinh lại nghe rồi để vị kiểm tra lại hai ổ cứng nữa nè về ổ cứng này á thì à, nếu mà nó bị lỗi hay gì đó anh em mình nên à, đi nâng cấp cho nó lên ổ à, S SSD đi xài cho nó cho nó ok nha rồi bị test hai ổ cứng này lại à, trước tiên là mình đã phát phát phát được phát hiện ra được một cái à, cái lỗi nó rồi đó là cái keo nó khô hết rồi nè rồi giờ mình kiểm tra lại này ổ cứng 250g mình thì kiểm tra ổ này là trước nha thì muốn được kiểm tra nó thì thì à, anh em á, lên mạng anh em tải cái phần mềm mà bị đẩy trên màn hình đó anh em tải về anh em kiểm tra nó còn ở đây thì bị sẽ đút vô cái cái à, cái bóc khác cái đốc mình sẽ đút vô cái đốc này mình test nha vì có cái đốc mình đút ra test rồi cái thứ hai nữa thì vị sẽ thông qua cái phần mềm này còn thông qua phần, phần mềm test ổ cứng này rồi để vì kiểm tra coi thằng ổ cứng này nó sẽ được nhiêu thấy không có 74 phần trăm anh em thấy không à, nha 74 phần trăm làm sao này nó chạy nổi nè anh thấy không 74 phần trăm vì chứng tỏ ổ cứng này có vấn đề nha rồi để mình coi thằng này nó ổ win hay hay là cái ổ uh, ờ, hay là cái ổ giữ đâu dữ liệu của họ nha này là dữ liệu trong này không anh em à, dữ liệu không rồi rồi đang xác định ra được một ổ lõi nha đây nó có 74 phần trăm mà lấy gì chạy nổi đây là ổ dữ liệu của anh em nha rồi tiếp tục mình sẽ lấy à, một ổ à, thứ hai mình test tiếp ổ này nó còn có 70 mấy phần trăm thôi còn bên rồi ốc luôn à, mà đút cho tí xíu mà nóng luôn không nóng mau cứng luôn em để xíu mình dàn ốc xíu mình uh, mình lấy được ổ cứng này ra bảy mươi bốn bảy mươi bốn phần trăm là, là, là, là, là, là, là đâu chạy được rồi mình test test tiếp tục ổ này ổ Windows nè ổ này như ghi đây ổ này bao nhiêu ghi nó không để ta ổ này không để nhiêu ghi hết này kìa em một t ổ nó một t anh em một t rồi test tục cộng một t này coi sao một t hả anh em đợi xíu nó mới nhận nha một t hả một t đó ổ này 98 phần trăm nè anh em thấy không 98 phần trăm 98 phần trăm nè ổ này cũng cũng uh, cũng chạy tạm thời thôi nhưng mà muốn lẹ cho lẹ thì không giờ đâu lẹ được nha đó, này chắc chắn là win rồi và mở cho anh em coi data chưa nghe để cho nó nhận hết đi không ủa ổ này ổ dữ liệu luôn dấu kia ổ win hả ta ổ này ổ dữ liệu luôn chưa chín này một t ổ này ổ đâu download data ổ này ổ ổ giữ đâu dữ liệu luôn ổ dữ liệu ổ quin thì có ổ, ổ này hả ta mình test đây ổ ổ quin đây cho anh em coi thử 98 ổ này là ha 74 này ổ này ổ quin là thua luôn á ổ quin này chắc chắn kia ổ quin này đó để cho nhận hết đi anh em anh em để xíu cho nó dễ cho nó nhận hết đã nha bị lỗi rồi thành nó chậm không vô mình ngang cái cắm vô đây nó còn lâu lên nữa không cực kỳ chậm luôn đó. quá chậm đè lên cái này coi nãy nó về hết nhặn rồi ổ này phải đi thay rồi đó giờ nhận lên nè rồi ổ ổ Win anh em có OC nè không Windows nè ở Win mà nó có còn lại có bảy mươi mấy phần trăm ha bảy mươi bốn phần trăm là sao mà chạy được ở Win mà bảy mươi bốn phần trăm là thua đó nghe anh em rồi cái máy này ờ, nó đã ra bệnh được, được bệnh rồi đó nếu mà cái ổ cứng sức khỏe còn 74 phần trăm thì không bao giờ ổ cứng nó chạy được nổi nha chạy cực kỳ chậm anh em rất là đơ đứng luôn rồi thêm nữa thằng cái ổ này á cái ổ này còn 94 phần trăm 94 phần trăm này ổ này chè này lưu dữ liệu tạm thời thôi được nhưng một thời gian sau nữa nữa cũng tuột xuống luôn đó ổ ổ quên còn 74 phần trăm là thua nha rồi à, nếu mà cái vị khách này có coi được clip mà quý vị nghe thì anh anh nên theo anh nên theo coi đi rồi để anh à, thay ổ cứng cho em là, là bảo đảm với à, với anh là máy của anh, à, của anh chạy ok ha giờ còn cái máy này thì vị sẽ đi vệ sinh lại rồi vệ sinh liên lạc với anh sau vậy cái máy này á nếu mà anh có tiền thì anh ờ, lên ổ SSD cho em nha SSD đây ổ này là ổ SSD đây đó. SSD nha đó à, 100 ờ, này mà 20 g nè đó, anh có, có tiền thì anh thay ổ này lên cho em chạy bảo đảm với anh em mà ba mượt luôn rồi anh em nào á ờ, đã coi clip này quý vị rồi anh em kiểm tra đi đó, kiểm tra là coi xem biết được cái lỗi nó là lỗi như thế nào rồi đó vị đã test cho anh em coi thấy không cái máy này giờ thì giờ đi vệ sinh lại và lắp cái ổ uh, ờ, SSD vô nữa nè bảo, bảo bảo đảm với anh em chạy ok trăm trăm luôn đó chỉ vậy thôi rồi anh em á, mua về anh em thay cho đi vì đã cho anh em thấy là thứ nhất là kêu tải nhiệt hết cái thứ hai ổ cứng thấy không ổ Windows mà có 74 phần trăm nè làm sao chạy nổi coi vậy nghe anh em đó anh em thấy sao thì trong quá trình vị đã test và cho anh em đã coi rồi đó thì á ổ cứng của họ thì có một ổ lưu dữ liệu đó là còn 94 phần trăm nè và ổ Windows nha ổ độ chính mà cũng có 74 phần trăm làm sao chạy nổi anh em thấy không không bao giờ chạy nổi cộng thêm cái fan như thế này nữa anh em coi cái fan như thế này làm sao cái máy làm chạy nổi không, không gì chạy nổi thành thử anh em mình xài máy bàn nếu xài nhiều năm tháng vệ sinh che một lần ha đi vệ sinh một lần cho vậy nha cạc màn hình này cũng vậy khi anh em xài hết thời gian bảo hành anh em nhớ đi vệ sinh thay cây cho nó và những cái à, cạc này những cạc xịn thế này thì anh em nên mua cái keo anh mệt ít 4 nha có tiền anh em anh em mua keo xịn xịn thay cho cạc này cho vậy nha để cho nó nó đảm bảo được cái cái à, cái, cái CPU mình nó nó tuổi thọ nó cao hơn tí nữa còn nếu anh em mà ý y quá nó khô keo một ngày nào nó sẽ nói một ngày nào đó thì nó cũng bỏ anh em mà đi thôi <laughs> nhiều cái tình trạng này là bị sẽ là sửa mấy cạc cực kỳ rất rất là nhiều do anh em mình xài không có biết cách đời thời gian bao lâu mình đi vệ sinh cho nó ha mình vệ sinh cho nó keo nào dưỡng cái thằng và cạc cao thế này anh em đi vệ sinh keo xịn cho vị ha à. m 4 có tiền anh em mà mua cái keo ờ, hai trăm hai trăm mấy gì đó về để nhà để dành mình xài không anh em nhịn ăn nhịn uống 300 ngàn đi đó. rồi anh em dùng cái keo mà mình rắp vô thay vô cái vega này cho cho vậy nha để chạy cho nó ổn định chứ giờ vega cái con này không à mua cũng mấy triệu bạc á không rẻ đâu anh em lên sạch đi một không năm năm mươi ti bốn g coi nhiêu không? cực giá cực kỳ rất là đắt Rồi thôi trong cái clip này thì vị đã cho anh em thấy một điều rằng là là là, là cái máy mà nó chạy đơ đứng như thế nào rồi đúng không vị đã tìm ra không mình đã vị đã cho anh em thấy rồi cái thứ nhất cái tải nhiệt thấy không và cái cái cái cái, cái chỗ mà cái fan cái anh em mà dưới cái fan mà nó bụi bấm cái này khi mà cái quạt nó nó thổi gió vào hút gió vào nó làm mát cho con chip mình và mát cái miếng miếng miếng nhôm này đâu mát được đâu chạy đương nhiên phải nóng đơ đứng không cộng thêm độ cứng nữa 74 phần trăm sao chạy nổi không chạy nổi anh em nên thay nha đó, rồi phần mềm thì đó đây bị đẩy trên màn hình anh em cái tải theo cái cái cái cái, cái, cái tên này vậy anh em cài vô thì sẽ biết được cái ổ cứng của anh mình cái sức khỏe là bao nhiêu phần trăm sức khỏe yếu thì anh em nên copy dữ liệu ra đi cho nó chắc nha để một ngày nào đó sẽ bỏ anh em đi đó đồ điện tử mà nó đi nó không báo trước mình đâu nhưng mình phải cài phần mềm vô theo dõi nó rồi thôi clip cũng khá là dài rồi vị cũng cảm ơn các bác và anh em đã luôn luôn ngồi đó theo dõi vị chia sẻ cái máy tính bàn PC để bàn nó chạy chậm đơ đứng như thế nào đúng không rồi nếu anh em thấy video với clip của vị hay và có ý nghĩa đừng quên ấn cho vị một cái nút đăng ký like cho vị một like đồng thời đó anh em ấn thêm một cái chuông nữa để khi vị có clip mới up lên youtube thì anh em sẽ là người nhận được clip của vị do nhận được thì anh em ấn cái chuông thì nó sẽ thông báo cho anh em chỉ đơn giản vậy thôi rồi bye bye anh em nghe hẹn gặp lại các bác anh em trong những clip mới rồi em cảm ơn các bác anh em rất nhiều vì đã bỏ ra chút thời gian quý báu để xem clip này quý vị rồi bye bye hẹn gặp lại các các bác anh em trong những clip tiếp theo nha bye bye đón chờ hẹn gặp lại đừng quên ấn dùi một like nút đăng ký nhớ ấn cái chuông nha anh em để mình có clip mới lên anh em sẽ người đầu tiên nhận bye bye hẹn gặp lại <laughs>